rồi tiếp tục lên đường xong bé bên mặt thiên tích giờ anh em mình sẽ chạy qua bên uh, hẻm 51 nhé do là nãy bị uh, lắc uh, lắc thì Phước không có đọc được bình luận của live stream nên uh, Phước tắt và like lại nha cả nhà mình uh, vào lại giúp Phước nha Ok thấy rồi ạ, thấy bình luận rồi ạ. Chào em Kiệt giỏi nha hồi nãy không có thấy không thấy bình luận ở quên không thấy bình luận không biết đường mà chạy luôn không biết ở đâu xin rồi tiếp tục mình sẽ kích lẻ nha bạn Lê Yến Nhiên chút xíu nữa anh chạy lên nha Em để lại số điện thoại nha Lê Yến Nhi ờ, em ơi, em 51 phút nào em? 3 tháng này chị vô Ờ, có đêm 2 đúng Ra luôn đi, ra đầu, đầu Bạn Nguyễn, ờ, bạn Nguyễn Tùng ờ, khu bạn là có bao nhiêu hộ bạn? khu của bạn ở đó là có bao nhiêu hộ và bạn xin bao nhiêu phần em Yến Nhi em để lại số điện thoại lại nha luôn cái số của em Nguyễn Nhi cách mạng tháng 8 nè không ờ, không tám năm bảy được chưa hả không tám năm bảy ba bốn tám bốn tám không hẻm bốn cách mạng tháng 8 chút nữa mình sẽ lên hẻm 4 các bạn tháng 8 sau nha các bạn cứ việc ờ, xem livestream chừng nào mình lên mình sẽ thông báo nha giờ mình sẽ vô hẻm 51 trước nha mình sẽ gộp lại và đi uh, sẽ chốt cái là mình đi tiện đường nha chứ uh, mỗi người một hướng mỗi người một nơi không vòng vòng tới vòng lui không có thời gian mình sẽ đảo một vòng nha nếu mà khu của các bạn uh, vẫn còn người thức thì uh, mình sẽ trao tặng nha tặng tay nha chứ không có nhận dùm nha sớm chạy chắc chắn 100% là anh em mình không có qua nha bạn không có qua được bên khu cái găng nha bạn ơi lũng bánh rồi xe lũng bánh rồi lũng bánh rồi để từ từ tấp vô rồi xe lũng bánh luôn toàn rồi xe lũng bánh luôn xe lũng bánh luôn mới giá cái bẹp hôm qua à, mượn cái cái đèn nó quay gọi cái đèn xuống cho mới rồi lũng bánh luôn thay mà giờ này ai thay trời tét cái vỏ luôn rồi quẹt ngay cái gì ở ngoài ngoài tét cái vỏ luôn quẹt ngay cái sắt cái gì rồi có không đâu có chịu xã hội trên chịu nổi đâu sao có hẹn trên, chứ? trên đây gạo quá trời bây giờ chị thích lên hai cái vỏ được không lấy cục năng năng lên thôi được lấy đá chìm vô xíu còn đi đi đi tới công chuyện từ từ nha để cho nó nhóm lên trên tí xíu cho nó rộng ôi ôi ôi không được rồi không, được rồi nó, lòi rồi nó lòi rồi để rồi sửa xe luôn điện lại đi nó nói em loại bộ tàn tàn ra đây đi hiện tại là anh em mình đang bị à, mắc kẹt luôn rồi nha cô chú anh chị chiếc này là tới phiên anh em mình mắc kẹt rồi chứ không phải là cái gì nữa lũng bánh xe rồi xe quẹt vô kia lũng bánh rồi tới phiên anh em mình mắc kẹt rồi anh em mình đang ờ, ngay ờ, hẻm đầu hẻm gần đầu hẻm 51 nha các bạn sinh viên nào ở trong đây có bị mắc kẹt thì mình ờ, muốn nhận thì mình chạy ra đầu hẻm nha còn nếu ở khu vực gần gần đây các bạn <laughs> có gan thì chạy xe ra thì chạy nha anh em mình không có suối nha lũng bánh luôn tới công chuyện bây giờ ờ, nó nặng quá hiện giờ mình chất gạo qua bên đây được không ta bên đây còn chỗ không chất gạo qua bóp cho nó nhẹ xe chắc thôi xe tải nhỏ bớt đi xuống cái này đi mình chất khoan khoan lấy hai cái đội lấy hai một đội nó mới được kia ơi nặng lắm còn ờ, đội bên ờ, tải tờ cái đội bên tải luôn á thôi từ từ thôi mà cái đồ ấy không đó ra dạ, làm gì gấp đó cái đội bên tải á ờ, toàn lấy cái đội phải đóng này để khoan đi thả bánh cái cái gạo nó hay gì cái xin cái đôi gạo luôn ờ đúng rồi gạo luôn quá trời gao ở đây nè mai <laughs> ngày mai lại tốn tiền uh, thay cái vỏ mới luôn xe lũng bánh xe lũng bánh không có gì đâu hả à. các bạn không thấy xe đang lũng bánh sao mà cứ lên cho một phần hoài vậy các bạn ơi thấy đang giá xe sao đang sửa xe mà bà các bạn cứ uh, hẻm ba hẻm mấy hẻm mấy bây giờ xe còn đang nằm ở đây chưa đi được các bạn ơi gì vậy anh ờ xin đồ anh đứng nó đi ờ, à, anh đứng sát, sát sát lên kia đi để cho em đem đồ là em để đó cho em lấy giùm ảnh ờ, bịch gạo bịch gạo rồi ha. hai bịch gạo luôn đi lấy ha lấy mỗi người hai bịch gạo luôn đi cho bớt ờ mì luôn lấy thêm bịch ờ, gạo nữa anh đứng xích xích đẳng đi anh rồi bạn lại để cái rồi anh lấy lấy hai phần mì luôn đi ừ anh có qua trường đại học tây đô không em nói chung giờ à, đang bị à, bể bánh ở đây rồi bạn ơi không có đi được rồi đó hai bạn hai hai bạn lên nhận đi ạ à? các bạn không thấy xe đang lủng bánh sao mà các bạn anh em đang sửa tùm lum tùm la hết trơn mọi người đang sửa mà các bạn cứ lên đại học tây đô rồi cái này cái kia tùm lum tùm la hết trơn em ở đâu vậy lấy giùm anh bốn bịch gao ơi bốn bịch để cho thằng thạnh đây lấy cho thằng thạnh lấy cho mấy anh anh em coi cái xe bốn bịch gao hai ờ, hai cái mì với lại ờ, hai bịch kia rồi lấy từ từ thôi bốn bịch rau để hai bên cho hai bạn xe đang hư các bạn ơi mấy em là có ở chung phòng không kìa đó trời là trời ở chung phòng hay gì đó hai người vậy mà nó ở riêng đi cùng luôn hai em ở chung phòng hay là ở riêng ở riêng hả lấy hai bờ lấy hai bịch gạo nữa Thành ơi Cưng ở đây nè Thành ơi Ừ cưng đây cưng cho với anh đi Rồi ừ, đó để đó Rồi hai em nha trai đó lên nhận đi hai em Rồi ok em Mấy em ở đây là chung phòng hay là khác phòng Thiệt không không anh hỏi thiệt hay không á lấy ờ, ba phần nữa cho ba em này đi lấy sáu phần rau lấy từ từ thành anh chỉ lấy từ từ cô đứng ở đó luôn đi cô ơi cô đừng đi nhích lên nữa cô đứng đó luôn đi cô ờ à, cô đứng đó luôn để đợi con tí xíu xe à. vậy thôi giờ chắc chắc gạo xuống không ờ để đi tao cho hồi là hết trong hẻm này luôn à, à sẽ hết liền rồi ba bao gạo với ờ, ba phần uh, mì trứng sinh viên ở trọ 99 cầu ấp Mỹ chờ tin anh lấy ba phần mì với chứ ở ờ, để cho nó ba phần mì trứng rồi lấy thêm hai bịch rau nữa cho cô ở ờ, sau luôn rồi ba bạn ủa anh chưa từ từ ginh cái đó sọt lại đây luôn đi vô tình ờ, hẻm 51 lượng bí kiếp luôn rồi thì mà gin cái sọt à, mì trứng lên đây luôn đi gin sọt mì trứng đi rồi xong rồi lấy bao gạo nữa thì nó đủ phần luôn á rồi ba bạn à, đầu này lên lấy trước đi một tốp sửa xe đây thì mình dẫn phát rồi ok nha mấy em nói chung là mấy em cùng phòng á thì à, mỗi người đại diện thôi nha đừng có mỗi phòng mình lấy hai phần nữa chừa cho mấy bạn khác nha rồi của cô nè cô cô tới cô lên lấy đi cô mì trứng thảy cho cô đây cái đi cho cô lấy rồi ok chở vô con nha cô cái gì còn ở trên ờ, xe này có không có đèn trời có có có có lúc nào cũng có thủ sẵn đấy này anh ờ. tiếp tục là bốn em đó đúng không bốn em đó trùng cùng phòng hay là khác phòng thiệt không nha đừng có vụ anh nha rồi à, vậy à, hai người qua đây hai người qua đây rồi đứng à, cách ra 2 mét xa xa lên cách 2 mét rồi 8 phần rau bốn bao bốn bao gạo đang anh em đang thay bánh rồi sao cô chú ơi bị uh, lũng bánh rồi rồi sẵn thì phước uh, phát luôn ở đây có bạn nào ra thì phước phát luôn dạ <laughs> dạ sẽ... ai, ai phát lẹ hơn ôi bánh ngoài làm vỏ không thầy ê bây giờ tôi vỏ bánh rồi có tột hay không rồi còn bịch đó nữa bịch đó nữa hay gì ờ bịch này rồi rồi mỗi bạn là bốn bịch luôn nha hai bịch rau bịch gạo với phần đó rồi bốn bạn này à, lên à, nhận đi nhận từ từ nha rồi ok em nói không nói hành khách tiếp có bịch gạo em không khách rồi Ôi. sao đông như vậy như ùa bắt đầu ra hết sớm luôn hay gì vậy này là cho hồi là lõn luôn không biết đường luôn á Rồi mấy em ra đây làm cái gì? Ai kêu mấy em ra đây? Rồi mấy em ra đây đứng đứng ra làm cái gì? Cô chủ trọ hả? Là mỗi phòng là có bao nhiêu bạn là ra hết? Không, ý anh hỏi là cô kêu là mỗi phòng có nhiêu bạn ra hết hay sao? Là phòng của em là ở đây có bạn em ở đây không? Cô chủ trọ, cô chủ trọ để cô chủ trọ hỗ trợ đi. Không, ý nói là cô chủ trọ của em á là là phòng của em em ở mấy người? Có bạn em ở đây không? em ở bình nên rồi hả là hai đứa rồi bạn em đâu ở trong phòng hả lấy cho anh trai này một phần đi khoan khoan em khoan khoan khoan từ từ còn em còn phòng ừ, còn ra khác đi ủa xe nào vô vậy được không? Không được. Thì... Xe bể vỏ nhờ anh đi đường vòng dùm đi. Anh có cái vỏ mà nó bán 500 ngàn rồi giờ mình chạy, chạy qua bển mình rước qua đây. Được, được, cứ thay đi, cứ việc ờ, nó nó nhiêu thì bi nhiêu cứ việc thay đi chứ giờ để đây hoài sao? Mua cái vỏ mới đi. Không thì lấy chiếc Lambo cái này kìa. Để xuống mấy bịch rau xuống mớ rau đi. chất mớ rau xuống bình hông đó đi rồi ờ, lại chất phụ ờ, lại chất phụ rau xuống mớ bình hông đi rồi đây sẵn đây phát rồi cho nó chạy bển nó chở cái bánh. để xuống kìa không cái để lại mé góc này đi ừ. xe đang bẻ bánh bạn ơi mấy bạn ờ, cũng cái gì cũng từ từ các mấy bạn đợi tí xíu à chị giờ tầm du hả dạ em xin mấy lần anh không có cho không phải không có cho dạ. mà là nhiều người quá dạ. không phải không có cho bởi vì em chạy thử bến rồi ủa, sao rồi em thấy anh ờ, bể bánh xe ủa gạo sao ginh ờ ginh cầm thôi đưa người bịch thôi chị đứng chị đứng xa xa dạ dạ dạ chị đứng xa xa đó đi lấy lấy bao gạo cho chị với lại bịch rau này nữa là đưa cho chỉ hai bịch rau đi chỉ từ tầm du đến chạy qua đây rồi rồi để đó đi cho chị uh, tự chắc lên rồi rồi rồi để đi chị rồi rồi ok đâu có đang đi lấy cái bánh mới <laughs> ờ, hai bà chị ở nó lấy cái bánh treo mà mấy chị đang qua qua không có đem ra hả đó rồi đó đang đi lấy rồi xong qua mới thay được cái bánh ờ, rồi ok chị chắc cái này ờ, lên trển đi chắc, thôi để chắc đại dưới đi cũng được Đó ờ bỏ rau vô đó cho nó sạch ừ, bỏ rau vô Dạ, không biết rồi, biết đây đây là cái ờ, nạn nhân nè phải không hung thủ hung thủ hung thủ đây là cái hung thủ nè cái cây này ghê không ôm cua nè quất vô mé này nè cô chú anh chị nè đây là cái ờ, nạn nhân cái này phải cách được hung ô anh hung thủ hung thủ mày mày gõ đầu mày nè gõ đầu mày nè gõ đầu mày nè gõ đầu mày nè ờ, gõ đầu mày nè Dùng đây luôn. quá gõ đầu nó chứ làm gì vậy? Bánh trâu mới làm dùng. Bánh xe bể luôn. Bánh xem, Bánh xe bể luôn, mình mềm mình chạy còn được, còn này bể là hết chạy luôn rồi đó chị. Còn đang đậu đó luôn kìa. che rồi bạn lấy che rồi con có phát nữa cô ơi mấy cô về dạ vô nhà đi con có phát nữa xe con giá xe không à hiểu ra chắc cả năm chục người hơn ờ, lấy ờ, phát cho hai cái cô đó đi hai cô đạp xe đạp có thấy tội nghiệp á cho hai cô ờ, thôi hai cô người bịch rau thôi hai bà hai cô đó đó người bịch rau được rồi thôi chứ không phải ý nó lấy gạo luôn á nhưng mà gạo này ừ đưa cho trước đó đi để sách gạo này lên ừ, sách đi. gạo với hai bịch mì trứng thủ ghe bị thất thủ rồi có hai cô này không biết ở đâu nữa mà từ ờ, kia chạy qua để để chắc cái bánh có bánh không quá thì cứ mày phải chảy bao còn một phần không? Trời ơi, tới miệng luôn rồi. Tới miệng mà chạy được đâu. Chặn chặn không mà, chạy không nổi. Cô ở gần ở đây không? Chạy bên 34. Chắc đi bộ về quá. Bà bom cái đi cô ơi. Đi ra ngoài ba 34 đâu. Tượng đây có chỗ bom đó. Để từ từ có có công an ngoài chỗ cơm nữa nha. Dạ dạ khó quá trời lội ờ, ờ, đâu có đâu có, có đâu anh gom lại rồi bên đầu bên kia không còn gì chứ nay ăn chay mà kỳ vậy ta ok thôi vậy à, phước uh, xin phép uh, chào cô chú anh chị nha chút nữa thì sẽ tính tiếp à đây đang đi giá xe rồi